Lâu đài thần bí Tác giả Edith Nesbit Sáng tác năm 1907 Chương 4 Khó khăn không chỉ ở chỗ Sera đã đeo chiếc nhẫn và không sao tháo ra được Và vì thế cậu ta ở trong tình trạng tàn hình Mà còn ở chỗ mặt bèo Người đã từng tàn hình và có thể lén vào trong nhà Nhưng nay mọi người đã trông thấy cô ta rõ mồn một Và cô ta không thể thực hiện được những điều như thế nữa Bọn trẻ không những sẽ phải giải trình sự việc một thành viên của chúng vắng mặt Mà còn phải trình bày sự có mặt của một người lạ Tớ không thể nào quay trở lại nhà cô tớ được Tớ không những không thể mà dứt khoát sẽ không làm thế mà Bèo cương quyết nói Dù tớ không tàn hình đến 20 lần nữa thì cũng không Cậu mà làm thế thì cô ấy sẽ phát hiện ra ngay Gerard thành thật nói Ý tớ là chiếc ô tô và người đàn bà nhận nuôi cậu ấy Cùng với những gì bọn tớ nói với cô giáo về cậu Cậu ta kéo mạnh chiếc nhẫn Các cậu cứ nói thật đi Mà Bèo nói cô ấy không tin đâu. Cathy nói, mà nếu có tin thì cô ấy sẽ hóa đi mất. Không đâu, chúng mình sao dám kể cho cô ấy chứ? Gerard lên tiếng, mà cô ấy cũng khá tốt bụng đấy. Chúng ta xin cô giáo cho cậu ở nhờ qua đêm vì giờ cậu có về nhà thì cũng muộn rồi. Được rồi, Jimmy nói, thế còn anh thì sao? Anh sẽ đi ngủ bảo là anh đau đầu lắm. Gerard nói, mà không phải nói dối đâu nha, anh bị đau đầu thật đấy, chắc là do đi nắng. Anh biết là than trì hấp thụ ánh mặt trời mà. Do lê và nước gừng thì có lý hơn đấy. Jimmy nói một cách lạnh lùng. Thôi, chúng ta hãy ra khỏi đây đã. Em ước sao mình được tàn hình, em sẽ làm điều gì đó khác chứ không phải đi ngủ với cái đầu đau ngớ ngẩn thế. Thế em định làm gì? Gerard hỏi ở ngay phía sau cậu ta. Anh hãy ở yên một chỗ đi, cứ leo nhà leo nhéo, anh làm em sợ phát nhảy lên đây này. Jimmy nói, mà đúng là cậu ta có nhảy lên thật. Thôi, anh hãy đi giữa Kathleen và em đi. Thế em sẽ làm gì? Gerard tàn hình nhắc lại. Em sẽ đi ăn trộm. Jimmy nói, Cathy và Macbeth liền nhắc cậu ta một hơi rằng ăn trộm xấu lắm. Nghe xong Jimmy đáp lại. Được, thế thì làm thám tử vậy. Phải có sự việc gì để điều tra trước khi cậu bắt tay vào việc chứ? Macbeth nói. Đâu phải lúc nào thám tử cũng điều tra. Jimmy nói, mà đúng thế thật. Nếu em không thể làm được gì thì em sẽ chẳng làm nữa. Anh có thể làm một thám tử được và sẽ có nhiều trò vui lắm đấy. Sao anh không đi làm đi? Ừ, đó chính là những gì anh sắp làm đây. Gerard nói, chúng ta sẽ lỡn vỡn quanh đồn cảnh sát và xem họ có vụ gì nào. Thế là cả bọn đi và đọc thông báo trên chiếc bảng ngoài đồn. Hai chú chó mất tích một cái ví và một cái cặp giấy chỉ có giá trị với người sở hữu chứ vô giá trị đối với người khác. Dinh thự Houghton Rand đã bị đột nhập và một số đĩa bạc đã bị mất cắp. Ai cung cấp thông tin giúp chúng tôi tìm lại tài sản bị mất cắp sẽ được thưởng 20 bản. Vụ này là của anh, anh sẽ đi điều tra. Gerard nói, kìa, chú Johnson đến kìa. Cậu ta nói thêm, chú ấy hết phiên trực rồi, lại đó hỏi đi. Thám tử của chúng ta không thể hỏi người cảnh sát được vì đang ở trạng thái vô hình. Nhưng cậu em trai của người anh hùng đã đến chào hỏi viên cảnh sát với một phong thái đáng tin cậy. Hãy tỏ ra là mình đáng tin cậy đi, Jimmy. Jimmy chào viên cảnh sát. Chào chú xanh xanh. Cậu ta nói, xin chào chú gà choai có chú là gà trai ấy. simi nói nhưng không có ác ý. Thế cháu làm gì vào đêm hôm khuya khoắt thế này? Viên cảnh sát hỏi đùa. Tất cả những chú chim non đã về tổ hết rồi cơ mà. Ừ, bọn cháu ở chợ phiên về. Kathleen nói, có một nhà ảo thuật ở đó, giá như chú được thấy người đó. Chú có nghe nói, tất cả đều là giả thôi cháu ạ. À. Chẳng qua người xem bị lừa vì họ nhanh tay thôi Nổi tiếng là thế đấy Sedan đứng trong bóng tối rung tiền trong túi kêu len keng để tự an ủi mình Cái gì vậy? Viên cảnh sát hỏi nhanh Tiền của bọn cháu kêu len keng đấy Jimmy thành thật trả lời Làm người như thế cũng hay Johnson nhận xét Chú cũng mong túi mình cũng đầy tiền rung kêu len keng như thế Tại sao lại không ạ? À? Mặt beo hỏi, tại sao chú không giành lấy giải thưởng 20 bản kia cơ chứ? Chú nói cho các cháu biết lý do chú không làm nhé. Vì nước Anh của chúng ta là một đất nước tự do nên không được phép bắt người khá nghi. Dù cho cháu có biết rõ mười mươi kẻ đã làm điều đó. Thật đáng tiếc. Jimmy nói một cách thân mật. Thế chú cho là ai đã làm việc đó? Chú cũng không nghĩ là chú biết. Tiếng của tranh sân nghe nặng nề như đôi ủng của anh ta. Đó là kẻ mà cảnh sát đã biết tiếng về tội ác chồng chất mà hắn đã gây ra. Nhưng các chú không sao bỏ tù hay có chứng cứ để buộc tội hắn. Chà, thế thì sau khi cháu ra trường, cháu sẽ đến gặp chú để làm thực tập thám tử thôi. Jimmy nói. Giờ thì cháu nên về nhà và điều tra buổi tối thì hơn. Cháu chào chú. Bọn trẻ đứng nhìn thân hình đồ sộ của viên cảnh sát khuất sau cánh cửa xoay của đồn cảnh sát. Và khi không còn tiếng kêu phát ra từ cánh cửa, Seran mới bắt đầu cất tiếng than vãn đến thảm hại. Đầu óc chú mày thật bả đậu, không hỏi chi tiết là đĩa bạc bị lấy đi lúc nào và như thế nào. Seran nói, nhưng chú ấy có bảo là chú ấy biết mà Jimmy viện lý lẽ Đúng, đó là tất cả những gì em moi được ở chú ấy Một cảnh sát ngốc thì làm gì có ý hay được Thôi đi về nhà mà điều tra bữa ăn tuyệt vời của em đi Em chỉ hợp với cái đó thôi Thế bữa ăn sẽ có gì? Bà Bèo hỏi Có bánh xốp nhân nho Bánh xốp nhân nho nửa xu một cái ấy những thứ đó lại làm tớ nghĩ đến hai đứa em yêu quý của mình. Có lẽ cậu hiểu mua bánh thì phải thế nào nhỉ? Tớ thế này thì làm sao mà vào cửa hàng được? Đừng có tỏ ra gắt gỏng như thế, mà bèo khích lệ. Chúng ta đã cố gắng hết sức rồi. Nếu tớ là Kathleen, cậu đừng có mơ là tớ sẽ đi mua những cái bánh xốp đó cho cậu nhé. Nếu cậu mà là Kathleen thì chàng thám tử trẻ tuổi ga lăng chắc đã bỏ nhà ra đi từ lâu rồi. Thà ở trong một cabin trên chiếc tàu thủy chạy bằng hơi nước còn hơn là ở trong một biệt thự sang trọng, có một cô em gái hay cãi lộn. Gerard nói, Lúc này cậu chỉ là người ngoài thôi, quý cô ạ. À. Jimmy và Kathleen đủ thông minh để biết được khi nào người chỉ huy dũng cảm của chúng nói đùa và khi nào thì không chứ. Khi không thấy mặt anh thì chúng em cũng chẳng biết được đâu. Kathleen nhỏ nhẹ nói, Em thật sự nghĩ là anh đang nổi giận và anh Jimmy cũng thế, phải không? Vớ vẩn, Gerard trả lời. Đi nào, đường này dẫn đến cửa hàng bánh. Cả bọn đi. Trong lúc Kathleen và Jimmy vào cửa hàng thì hai người kia đứng nhìn chầm chầm vào những cái bánh nhân trái cây. Bánh mì Thụy Sĩ, bánh sandwich Victoria cùng bánh xốp bạc bên dưới chiếc khăn vàng trải rộng trong cánh cửa qua cửa kính Gerard rỉ tai mặt beo về kế hoạch và hy vọng của người mới bước chân vào nghề thám tử. Rồi cậu sẽ thấy, đêm nay tớ sẽ thức trắng, suy xét kỹ càng để không mắc một sai lầm nào. Thám tử tàn hình không những có thể phát hiện ra cái ví tiền và đĩa bạc, mà thậm chí còn phát hiện ra những tội ác chưa thực hiện được. Tớ sẽ đi tuần tra cho đến khi phát hiện ra những nhân vật trông có vẻ khả nghi đang rời khỏi thành phố và sẽ đi theo chúng một cách kín đáo để bắt quả tang khi trong tay chúng còn mang đầy đồ châu báu vô giá và giao cho cảnh sát. Ôi! Mabel đột ngột kêu khiến cho Seran trở lại hiện thực và tỏ vẻ chia sẻ. Cậu bị đau ư? Cậu ta ân cần nói. Ừ, do những quả táo ấy mà, chúng còn khá cứng. Ôi, không phải thế, Bác Beo sốt sắng nói, Ôi sợ quá, sao lúc trước mình lại không nghĩ ra cơ chứ? Không nghĩ ra điều gì? Gerard sốt ruột hỏi. Cửa sổ. Cửa sổ nào cơ? Cửa sổ phòng có vách ngăn. Ở nhà cơ. Ý tớ là ở lâu đài ấy. Thôi xong, tớ phải về nhà đây. Bọn mình đã để cửa sổ và cửa chớp mở. Châu báu và đồ đạc đều ở đó cả. Cô tớ cũng chưa bao giờ vào đó. Thôi xong, tớ phải về ngay bây giờ. Đúng lúc đó, hai người kia đi ra khỏi cửa hàng, khệ nệ với những chiếc bánh và chúng được giải thích tình hình một cách nhanh chóng. Thế nhé, tớ phải về đây, Mabel nói. Kathleen đồng ý là Mabel nên về nhà, nhưng Jimmy cho rằng như thế cũng chẳng ích gì. Mà chìa khóa ở bên trong cửa cơ mà. Cô ấy sẽ nổi nóng Mặt bèo nói một cách buồn bã Và gọi những người làm vườn mang than đến rồi À ha Gerard nói Có tớ đây Cao quý và bí hiểm hơn cả người làm vườn hay cái thang chính là Gerard tàn hình này Tớ sẽ trèo vào nhà qua cửa sổ Trên cửa sổ chỉ là cây thường xuân Tớ biết tớ có thể làm được rồi đóng cửa sổ và cửa chớp Treo chìa khóa vào cái đinh và chuồn ra lối sau mà không bị ai phát hiện. Len lỏi qua mê cung đầy những người quán gia không hề biết đến sự có mặt của tớ. Vẫn còn nhiều thời gian, tớ nghĩ rằng phải đến tận đêm khuya thì bọn trộm mới tiến hành công việc ám muội của chúng cơ. Thế cậu không sợ à? Mà bèo hỏi, liệu có an toàn không? Ý tớ là nhỡ cậu bị bắt thì sao? Rất an toàn, Chúng làm sao bắt tớ được? Zeran trả lời và ngạc nhiên khi câu hỏi đó lại là của Macbeth chứ không phải của Kathleen, người lúc nào cũng để ý đến nguy hiểm và có những ý nghĩ nực cười về các cuộc phiêu lưu. Nhưng Kathleen cũng chỉ nói có vẻn vẹn. Thôi, tạm biệt nhé. Ngày mai bọn tớ sẽ đến thăm cậu Macbeth ạ. À. Hẹn gặp ở đền Hoa vào lúc 10 rưỡi nhé. Hy vọng cậu và cô của cậu không có cuộc cãi vã nào về người đàn bà đi ô tô. Giờ thì kiểm tra bữa ăn cái đã, Jimmy nói. Được thôi, Gerard nói vẻ hơi khó chịu. Thật khó có thể bước vào một cuộc phiêu lưu như thế này, để rồi hứng thú bao lâu bỗng nhiên bị cắt ngang một cách lãng xẹt như thế. Gerard cảm thấy vào thời điểm này, lẽ ra cậu ta phải là trung tâm của sự chú ý Ấy vậy mà không phải, chúng chỉ nói về bữa ăn. Thôi thì mặc chúng, cậu ta đâu có quan tâm. Cậu ta nghiêm nghị nói, cứ để cửa sổ nhà bếp mở nhé, đừng có khóa để anh còn vào khi anh hoàn tất công việc điều tra đấy. Đi nào, mặc beo. Cậu ta cầm lấy tay cô bé. Mà này, cho bánh vào túi đi. Cậu ta nói thêm rồi lấy cái túi đưa cho mặt beo. Rồi trên vỉa hè phố 2 là tiếng hai đôi ủng vang lên, trong khi chỉ có mỗi bóng của mặt bèo đang khuất dần ở đằng xa. Cô giáo đang ở trong phòng khách. Cô đang ngồi đọc thư cạnh cửa sổ bên ánh đèn leo lét. À, các em đã về đấy à? Cô nói, giọng có vẻ dò xét. Lại về muộn thế đấy, Thế Seran bé bỏng của cô đâu rồi? Lúc này mới thật là tiếng thoái lưỡng nan. Trong kế hoạch điều tra của mình, Jimmy chưa tính đến câu trả lời cho câu hỏi khó tránh này. Sự im lặng bị phá vỡ cho đến khi Jimmy cất tiếng. Anh ấy bảo là anh ấy đi ngủ vì bị đau đầu ạ. À. Khổ thân Siran quá. Cô giáo nói, Liệu cô có phải chuẩn bị bữa ăn nhẹ cho em ấy không? Anh ấy mà bị đau đầu là không ăn gì đâu ạ à. Kathleen nói Jimmy và Kathleen đi ngủ Hoàn toàn không lo lắng gì về anh trai của mình Trong khi đó cô giáo lôi một đống thư ra đọc Giữa đống bát đĩa ngổn ngang chưa dọn Ở ngoài đường vào lúc muộn thế này thật tuyệt Gerard nói trong ánh hoàng hôn êm dịu của mùa hè. Đúng thế, Macbeth vừa đi vừa nói. Mong sao cô tớ không nổi đóa lên. Cậu ăn thêm cái gì nữa nhé? Gerard ân cần mời và cô bé đồng ý. Cô của Macbeth đích thân ra mở cách cửa là lối ra vào cho người làm ở tháp giao Jardine cho Macbeth. Lúc này cô bé đang rung Thoạt đầu, bà nhìn qua đầu Mabel mà cứ nghĩ rằng còn có ai đó cao hơn. Rồi Mabel lý nhí chào. Cháu chào cô ạ. À. Bà giật mình lùi lại rồi bước về phía Mabel. Cháu hư thật đấy, cháu gái ạ. À. Bà ta kêu lên. Sao cháu lại làm cô sợ như thế? Cô phải nhốt cháu ở nhà cả tuần về chuyện này mới được. Ôi mặt beo, lạy chúa cháu không sao cả. Nói xong, cô ta vòng tay ôm mặt beo, còn mặt beo vòng tay ôm cô mình thật chặt, cứ như họ chưa bao giờ gặp nhau ấy. Nhưng sáng nay cô như chẳng quan tâm gì đến cháu ấy. Mặt bèo nói khi nhận ra rằng cô mình thật sự rất lo và vui mừng khi thấy đứa cháu về nhà an toàn. Sao cháu lại biết? Lúc đó cháu có mặt và nghe thấy hết rồi. Cô đừng giận nhé, Cô cảm thấy cô chẳng thế nào giận cháu được nữa Cháu không sao là cô mừng rồi Bà cô nói một cách kinh ngạc Nhưng sao thế cô? Mặt bèo hỏi Cháu ơi Bà cô xúc động nói Cô thấy không tỉnh táo cho lắm Chắc cô bị ốm mất rồi Cô luôn yêu thương cháu nhưng cô không muốn làm cháu hư hỏng mà ngày hôm qua vào lúc 3 rưỡi, cô nói chuyện với ông Leo Sinh về cháu tại chợ phiên, thì cô cảm thấy cháu chẳng có gì quan trọng cả. Cũng như khi cô nhận được thư của cháu và khi những đứa trẻ kia đến. Nhưng hôm nay, vào giữa bữa trà, cô bỗng thức dậy và thấy rằng cháu đã không còn bên cô nữa. Thật khủng khiếp, cô nghĩ chắc cô sắp ốm mất rồi. Ôi Mọc Beo, sao cháu lại làm thế? đó là ừ, cháu đuổi mà Mặt bèo lý nhí nói Sau đó cả hai đi vào và đóng cửa lại Chuyện này thật kỳ quặc Gerard ở bên ngoài Thật khó hiểu đối với mình Hình như mình vẫn chưa tìm hiểu hết lâu đài này Trong lâu đài này còn rất nhiều thứ để xem Chắc chắn là còn nhiều thứ để xem Vì lâu đài này là thế mà nhưng kể cho các bạn biết hơn những gì mà Gerard đã nhìn thấy vào đêm hôm đó khi cậu ta đi một mình trong trạng thái tàn hình qua khu vườn của lâu đài để tìm cửa sổ của căn phòng có vách ngăn thì thật không công bằng với cậu ta. Cậu ta biết những gì xảy ra vào đêm hôm đó cũng chẳng nhiều nhận gì hơn tôi kể cho các bạn đâu. Nhưng khi cậu ta đi ngang qua bãi cỏ ướt sương và những cây bụi nơi có những ao cá giống như những chiếc gương soi khổng lồ phản chiếu những vị tinh tú tĩnh lặng. Tứ chi trắng toát của những bức tượng trắng sáng lấp lánh trên nền tối. Rồi cậu ta bắt đầu cảm thấy khác, chứ không hồi hộp, ngạc nhiên lo lắng đâu. Việc công chúa trở thành tàn hình đã gây ngạc nhiên. Làm trò áo thuật thì tạo sự phấn khích, còn quyết định đột ngột trở thành thám tử mang đến những lo lắng, nhưng tất cả những sự việc đó dẫu cho có kỳ diệu và khác thường đi chăng nữa thì rốt cuộc cũng vẫn có thể xảy ra kỳ diệu như các thí nghiệm hóa học mà hai chất được rót vào nhau để tạo ra lửa gây ngạc nhiên như làm ảo thuật hồi hộp với màn trình diễn tung hứng chỉ thế mà thôi giờ đây một cảm giác mới mẻ đang len lỏi vào trong cậu ta khi đi qua những khu vườn đó ban ngày chúng giống như trong mơ còn ban đêm thì như áo ảnh. Khi đi, cậu ta không sao nhìn thấy bàn chân mình, nhưng lại thấy sự chuyển động của những lá cỏ đẫm sương khi đôi bàn chân của cậu ta dẫm lên. Và cậu ta có cảm giác lạ thường thật khó diễn tả, song nó lại rất thật và khó quên. Cảm giác cậu ta như đang ở thế giới khác, thế giới đó bao phủ và che khuất thế giới cũ như tấm thảm phủ lên một cái nền vậy đúng là có nền ở ngay bên dưới, nhưng cái mà cậu ta đi lên lại là tấm thảm phủ ở trên. Mà tấm thảm đó lại đầy những phép lạ, giống như những lá cỏ đẫm sương vậy. Cảm giác đó thật tuyệt vời, có lẽ một ngày nào đó bạn sẽ cảm thấy đấy. Trên thế giới vẫn còn những nơi để ta có được cảm giác đó, nhưng chúng ngày càng ít đi. Sự huyền bí của khu vườn khiến cho cậu ta say mê. Cậu ta tự nhủ, chưa vào vội, còn sớm mà. Mà có lẽ mình sẽ chẳng bao giờ có mặt ở đây vào ban đêm được nữa. Mình cho rằng đêm nay là đêm khiến mọi thứ trông thật khác biệt. Có vật gì đó màu trắng chuyển động dưới cây liễu. Những bàn tay trắng rẽ những tán lá dài xào xạc. Một hình người màu trắng xuất hiện, có sừng và đôi chân dê, còn đầu và cánh tay là của một cậu bé. Song Zeran không sợ. Đó là điều tuyệt vời nhất mà cậu từng thấy. Vật trắng đó dang rộng tay chân, lăn trên bãi cỏ, đứng thẳng lên và nhảy tung tăng khắp bãi cỏ. Nhưng vẫn còn vật gì đó màu trắng lấp lánh dưới cây liễu bước gần lại ba bước. Zeran nhìn thấy đó là bệ một bức tượng, nhưng lại không có tượng. Chúng sống lại. Cậu ta nói. Rồi một hình bóng màu trắng khác đi ra khỏi đền Flora và biến mất trong những cây nguyệt quế. Những bức tượng này đã sống lại. Có tiếng lạo xạo trên con đường rải sỏi Một vật gì đó rất dài và có màu xám thẫm đang từ từ bò về phía cậu ta một cách nặng nề. Mặt trăng ló ra soi tỏ hình thù của con vật đó. Đó là một con khủng long đá khổng lồ ở cung điện thủy tinh, có kích cỡ bằng với những con khủng long mà hàng triệu năm trước đây đã ngự trị trái đất trước khi con người xuất hiện. Nó không nhìn thấy mình. Gerard nói, mình không sợ, cả con vật đó cũng sống lại. Khi con vật đi qua người cậu ta, cậu ta giơ tay ra sờ vào cái đuôi khổng lồ. Nó là đá, con khủng long không sống lại như cậu ta tưởng, mà chính là đá sống lại. Tuy nhiên, khi bị chạm vào người, nó ngoảnh lại Song Seran cũng đã quay lại và chạy bán sống bán chết về phía ngôi nhà. Khi chạm vào con khủng long lúc ở trong vườn, cậu ta đã bị nỗi sợ hãi xâm lấn. Cậu ta chạy do sợ hãi chứ không phải sợ con thú đá đang chuyển động kia. Cậu đứng thở hồng hộc dưới cửa sổ thứ năm. Khi trèo lên gờ cửa sổ có hàng cây thường xuân bám vào tường ngay bên cạnh. Cậu ta ngoảnh nhìn lại về phía con dốc xám xịt kia thì thấy có tiếng nước bắn lên ở ao cá mà lúc trước phản chiếu những vị tinh tú và con thú khổng lồ bằng đá đang dầm mình trong vũng nước giữa những cây hoa súng. Khi vào phòng, Seran quay lại nhìn thêm lần nữa, mặt ao phẳng lặng, phản chiếu mặt trăng trong bóng tối. Qua những cành liễu rủ ánh trăng chiếu vào bức tượng đứng bất động trên bệ. Mọi vật lúc này đều nguyên vị trong vườn không thấy chuyển động hay nhúc nhích gì cả. Sao lại kỳ quặc đến thế không biết? Gerard tự hỏi, chẳng lẽ mình vừa ngủ mơ vừa đi qua khu vườn đó à? Cậu ta đóng cửa sổ lại, đánh một que diêm lên và đóng cửa chớp. Đánh tiếp một que diêm khác thì thấy rõ lối ra cửa. Cậu ta lấy khóa mở cửa, đi ra ngoài, rồi lại đóng cửa treo chìa khóa lên chiếc đinh vẫn treo chìa khóa và đi rón rén đến cuối lối đi. An toàn trong trạng thái tàn hình, cậu ta đợi ở đây cho đến lúc que diêm cháy hết, rồi lại mò đường nhờ ánh trăng chiếu qua các cửa sổ có chấn sông và không có cửa chớp ở đại sảnh. Không hiểu nhà bếp ở chỗ nào nhỉ? Gerard nói, cậu ta quên khuấy rằng mình đang là thám tử Cậu ta chỉ mong sao được về nhà và kể cho mọi người nghe về giấc mơ kỳ lạ mà cậu ta đã mơ thấy trong vườn. Mình thấy mở cửa nào cũng chẳng quan trọng, mình vẫn tàn hình cơ mà. Đúng thế, mình không thể nhìn thấy bàn tay ngay trước mặt mình mà. Cậu ta giơ một bàn tay lên để thử. Nào, thử nào. Cậu ta mở nhiều cửa đi lang thang trong những căn phòng dài có đồ đạc phủ vải lanh nâu, trông lại thành màu trắng trong ánh sáng kỳ lạ đó. Các căn phòng có treo đèn chùm với những chiếc bọc to trên trần cao, trên tường có treo nhiều bức tranh và có các dãy giá đựng sách cũ, buồn ngủ lộng lẫy với chiếc giường bốn phía được trang hoàng long vũ mà chắc chắn rằng nữ hoàng Elizabeth đã từng ngủ trên đó. Nhân đây cũng xin nói rằng vị nữ hoàng đó hẳn phải rất được yêu mến khi còn ở quê nhà, vì bà ta có vẻ như đã ngủ tại mọi ngôi nhà cổ ở nước Anh. Nhưng cậu ta không sao tìm được nhà bếp. Cuối cùng một cánh cửa phía trên bậc đá đi lên mở ra, có một lối đi hẹp bằng đá, nhấn bậc đi xuống, một cánh cửa có ánh sáng ở phía dưới. Tuy nhiên, cho tay vào và mở được cánh cửa đó là việc rất khó. Seran tự nhủ. Vô lý thật, đừng có ngốc như thế. Có phải mày đang tàn hình không đấy? Rồi cậu ta mở cửa ra và có người ở bên trong cào nhào gì đó nghe thật cọc cằn. Gerard lùi lại, đứng áp người vào tường khi một tên nhảy vù qua cửa và giơ đèn lồng lên soi. Ổn rồi. Tên đó nhẹ nhõm nói, cửa tự mở ra đấy mà, nó nặng gớm. Thế thôi Đập nát cái cửa ấy đi cho xong Tiếng cào nhào khác vang lên Cứ tưởng cảnh sát đến Chúng đóng cửa lại Gerard đâu có quan tâm Thực ra cậu ta còn thích sự việc diễn ra như thế cơ Cậu ta không thích diện mạo của những kẻ đó Trông chúng có vẻ dữ tợn Khi chúng ở đó thì tàng hình cũng chỉ là một sự ẩn mình mong manh mà thôi và Seran đã thấy được những gì cậu cần rồi. Cậu ta thấy mình đã nhận xét đúng về bọn chúng. Thật là may mắn, cái may mắn của một chú gà son như một người chơi bài từng bảo cậu thế là cậu đã phát hiện ra bọn trộm vào chính ngay đêm đầu tiên làm thám tử. Những kẻ đó lấy đồ bằng bạc từ hai cái rương to, gói vào những miếng vải rồi nhét vào những bao tải bằng vải len. Cánh cửa sắt của căn phòng dày đến 6 inch Thực ra, đó là một phòng bọc sắt để giữ tiền bạc, và những tên đó đã phá khóa. Dụng cụ mà bọn chúng sử dụng còn nằm trên sàn, trên một cuộn vải ngay ngắn, chẳng hạn như những cái đục gỗ để đục. Seran nghe thấy tiếng nói, nhanh lên, đừng có mất quá nhiều thời gian về việc đó. Nhấn đồ bằng bạc khẽ kêu len keng, Mày đang làm cái khay bạc đó kêu cứ như là cái tiếng Catanhead đấy. Một tiếng nói cọc cằn vang lên. Seran quay lại và lủi mất. Kỳ lạ nhất là mặc dù cậu ta không sao tìm được lối vào nhà trái của đám gia nhân, nhưng lúc này cậu ta không nghĩ ra được gì khác ngoài những chiếc dĩa và cốc bạc cùng câu hỏi ai có thể cùng đi với cậu ta xuống những lối đi đó. Cậu ta chạy như tên bắn tới cánh cửa dẫn từ đại sảnh đến nơi cậu ta định đến. Nhà thám tử may mắn, cậu ta tự nói với mình. Sau khi thành công ngoài dự tính, anh ta đã rời vị trí để tìm kiếm sự trợ giúp. Nhưng sự trợ giúp nào mới được chứ? Chắc chắn là trong nhà có người, lại có cả cô của Mạc Bèo. Vậy mà cậu ta không sao đến báo cho họ được Việc cậu ta tàn hình thật chẳng giúp ích được gì khi đối mặt với những kẻ làm mặt đó. Mà bèo có giúp đỡ thì cũng chẳng ích gì. Cảnh sát ư, chưa kịp bắt bọn trộm và nhờ ai đó trình bày hoàn cảnh cho cảnh sát, thì bọn trộm đã cao chạy xa bay cùng với những cái bị toàn đồ bằng bạc đó rồi. Gerard dừng lại và suy nghĩ. Hai tay ôm đầu. Bạn biết đấy, giống như khi bạn tìm cách giải phương trình bậc một hay là nhớ ngày tháng của những trận đánh trong cuộc nội chiến vậy. Rồi ngay lập tức, cậu ta lục tìm bút chì, cuốn sổ ghi và tựa lên bệ cửa sổ viết. Mọi người biết căn phòng để đồ bạc rồi đấy, bọn trộm đã phá khóa và đang lấy đi. Hãy phái người đi báo cảnh sát, tôi sẽ theo dõi bọn trộm nếu chúng chạy thoát trước khi cảnh sát đến hiện trường. Cậu ta do dự một lát rồi kết thúc bức thư. Từ một người bạn. Đây là sự thật đấy. Cậu ta buộc chặt bức thư vào một hòn đá bằng dây dài, rồi ném vù qua cửa sổ căn phòng, nơi Marbel và bà cô đang hàng huyên vui vẻ vì đã gặp lại nhau và đang tận hưởng bữa tối ngon tuyệt, gồm mận hầm, kem, bánh xốp, kem trứng và bánh pudding mì phết bơ nguội. Đang trong trạng thái tàn hình, bụng đói meo nên Seran nhìn hao háo vào bữa ăn tối đó trước khi ném thư. Cậu ta nghe thấy một tiếng thét, rồi thấy cô của mặt mèo nhặt hòn đá lên và đọc bức thư. Vớ vẩn, cô của mặt mèo nói, giọng nghe bình tĩnh hơn. Trò gì mà ác thế, đây chỉ là trò lừa bịp thôi. Ôi, cô hãy đi báo cảnh sát như cậu ấy nói đi, cô ơi! Mặt bèo rú lên Như ai nói hả? Bà cô gắt gỏng hỏi Ai cũng được Mặt bèo kêu vang Hãy cho người đi báo cảnh sát ngay lập tức Seran đứng ngoài lấy hết sức can đảm nói Nếu không báo cảnh sát bà sẽ hối hận đấy Tôi không thể làm gì hơn được đâu Tôi... tôi sẽ thả lũ chó ra cắn cậu đấy Bà cô kêu lên Ôi, cô ơi đừng làm thế! Mặt beo người như đang lửa đốt. Đó là sự thật đấy, cô ạ. À. Cháu biết đó là sự thật mà. Nào, dậy đi bác. Cô không tin lời nào trong đó cả đâu. Cô mặt bèo nói. Bass chẳng thể nào ngủ thêm được vì tiếng này nỉ của mặt bèo. Nhưng khi anh ta nhìn thấy mẫu giấy và đứng giữa lựa chọn phải chạy đến phòng bọc sắt để thấy những gì trong giấy là vớ vẩn, hay đi xe đạp đến đồn cảnh sát thì cuối cùng anh ta chọn cách đến đồn cảnh sát. Khi cảnh sát đến, cửa phòng bọc sắt chỉ khép hờ và gần như toàn bộ những đồ bằng bạc đã bị ba tên trộm khuân đi hết. Quyển sổ của Seran và chiếc bút chì sau đó lại được sử dụng cả đêm hôm đó Đến tận 5 giờ sáng cậu ta mới lên giường để đi ngủ trong trạng thái mệt mỏi và người thì lạnh cống. Cậu Seran Eliza ghé sát tai cậu nói 7 giờ rồi, một ngày đẹp trời nữa lại đến và lại có một vụ trộm nữa. Trời ơi! Chị ta kêu lên khi kéo màn che lên và ngoảnh về phía giường. Nhìn giường của cậu ấy này, Sao lại nhem nhút thế này cơ chứ Mà cậu ấy lại không có ở đây Ôi Jimmy ơi Lần này là một tiếng thét Khắc Linh từ phòng mình chạy bộ đến Jimmy ngồi dậy và dụi mắt Có chuyện gì thế ạ? À? Khắc Linh kêu lên Chị không biết tại sao lại như thế nữa Elisa vừa nói vừa ngồi phịch xuống một cái hộp Lúc đầu Giường của cậu ấy không có ai nằm và đen ngòm như ống khói, còn cậu ấy không nằm ở đó. Khi chị ngoảnh lại thì thấy cậu ấy nằm ở đó từ lúc nào không biết. Chắc chị ngớ ngẩn mất rồi. Hôm qua từ lúc nghe thấy tiếng nói ám chị, chị nghĩ nhiều quá. Nhưng chị sẽ mách cô giáo về việc các em nghịch ngợm. Các em cứ đợi đấy. Ai lại bôi đen cả người như da đen thế kia, làm bẩn hết cả khăn trải giường và gối rồi. Thật chịu hết nổi, này, Seran chậm rãi nói, em sẽ kể cho chị nghe chuyện này. Elisa khịch khịch mũi, hành động đó thật thô lỗ, nhưng thật sự lúc đó chị ta bị sốc và vẫn chưa hoàn hồn. Chị có giữ bí mật được không? Seran hỏi một cách nghiêm chỉnh. Lúc này, chì ở mặt cậu ta bị lau đi một phần nên có màu xám. Được, Elisa nói. Nhưng chị phải giữ kín chuyện này đấy Rồi em sẽ cho chị hai shilling Nhưng em định kể cho chị chuyện gì? Đấy, chuyện đó đấy Về hai shilling và bí mật này đấy Mà chị nhớ là phải giữ bí mật đấy nha Chị không nhận đâu Elisa vừa nói vừa đưa tay ra Thôi nào, dậy đi Nhớ là phải rửa thật sạch đấy Cậu sẽ ra nè Ôi mừng quá, anh không sao cả Kathleen lên tiếng khi Elisa đã đi khỏi. Tối qua em có quan tâm gì đâu chứ? Gerard nói một cách lạnh lùng. Em không hiểu sao tối qua em lại để anh đi nữa. Lúc tối qua em đã không quan tâm. Chỉ đến sáng nay thức dậy thì em mới nhớ ra. Thôi được rồi, đừng nói nữa. Gerard nói khi cô em gái vô tâm ôm lấy mình. Sao anh trở lại bình thường được thế? Jimmy hỏi. Điều đó xảy ra khi chị ấy gọi anh. Chiếc nhẫn tuột ra khỏi ngón tay. Anh kể mọi chuyện cho chúng em nghe đi. Kathleen nói. Chưa được. Jada nói một cách bí ẩn. Chiếc nhẫn đâu rồi? Jimmy hỏi sau bữa ăn sáng Em cũng muốn thử xem sao Anh anh quên mất rồi, hy vọng là nó ở trên giường. Gerard nói, nhưng trên giường không có, Eliza đã dọn giường rồi. Chị thề là không có chiếc nhẫn nào ở đó, chị ta nói, mà nếu có thì chị cũng chẳng nhìn thấy. Hết chương 4 Thu Nhị xin mời các bạn cùng đón nghe các chương tiếp theo của quyển truyện Lâu Đài Thần Bí ở các video kế tiếp. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.